xem clip mới vào bị lắc đâm nó chạy từ con thuyền này à được rồi anh lên được rồi anh lên được rồi này lấy được cái ra ba ừ anh lên được rồi anh nhảy từ trên thuyền sao yeah. Dạ. bên này có cúp 4 này ngũ ba này Ôi trời. tuyệt vời thế đủ bộ rồi còn thiếu phải bán nữa mình lấy top 1 là mình chỉ đánh bo cuối thôi mà có thính trước mặt luôn hướng 275 trên đỉnh đồi thính nó chắc bên Chime chạy qua Hồi nãy đường bay có đi Chime được không? Có những kiểu gì à, cũng họ cũng sẽ di chuyển ra chỗ khác rồi Quá lắm đó là tới phút này Có khi công qua tới rồi à, Còn giáp ba mũ ba ba lô ba nhá Ai qua lấy này lấy Bao nhiêu vậy? nghe than nghe than mà giàu á mình còn đang thay đạn ấy. thanh niên này chạy vào lấy thính như thật ạ ngồi ngồi đúng chỗ đây luôn <laughs> nó ngồi chỗ đây nó nó nó lấy đồ nó thay đạn luôn anh còn đang thay đạn mà ai đây cốc bún này dưới cốc bún này cốc bún này đấy đứt tay đây nào đi bên nhau vậy nha đưa tay đây nào nhổ nước bọt ok thấy thấy tiktok chưa nó đưa tay đây hai đút vào không chạm ấy đút tay vào cái cái khe tay không chạm nhiều nước bọt xuống. ui trong bo luôn này stay alert ngon rồi không ở phía bên này không còn đâu chỉ ở phía bên kia thôi phía bên kia đôi kêu nữa rồi M24 đâu mang ra chơi đi cam đây xem có người không bắn 98 làm gì có M24 thanh niên số 1 đi M24 ông em chạy đi đâu dữ vậy em không có biết ông chạy dữ vậy chạy đi tìm người này cô đơn quá anh thanh niên lâu nay đang ngót nghe hai mươi rồi Sáng mua năm nghìn xối Tôi ba nghìn trà đá Anh luôn luôn on phay Để biết hết chuyện trên đời Đáng xa thật bình thường Cũng vài gần chục like chào đi kha Happy now Vẫn chưa thấy có ai chưa thấy cái bóng dáng con người nào hiện tại đang cho bo còn chín player nữa hết rồi đang bắn nhau đùng đùng nóc m 24 rồi kìa nhưng mà ở đâu thì không biết ở trong bo chứ ở đâu được bây giờ chúng nó đang chạy bo mà ra cam bo là thắng mà trong đội mình bị toang kìa bảo vệ cà rốt bảo vệ cà rốt mùa đông còn có cái ăn quay quay quay cà rốt kia kìa cà rốt kia hồi máu đây gì vậy dạ. bắn hay vậy clear chưa có cúp sáu okay. cái gì giờ mà đang nấu cơm thế á 3 giờ mà yeah. Dạ. bên em 4 giờ 4 giờ rưỡi rồi em đi đâu mà nấu cơm tới cái tắm xong năm 6 giờ ăn em ở Nhật Bản à không em đi Đà Lạt I'm really sorry I'm really sorry em đi Đà Lạt chơi á đúng rồi em đi Đà Lạt à, người người ở Đà Lạt thế gì Marked a location. Đà Lạt mát mẻ đấy, không giống như Hà Nội đâu. Nóng lắm, Covid đầy. Đây rồi. Watch out, I got your back. Chúng nó làm sao mà vào bo được? chưa thấy đứa nào luôn đấy à, nó đang chạy lên định rồi Thôi đứng trong bo thôi Ra ngoài bo khó cứu Còn một đứa nữa thôi kìa Đấy Kệ nó đi Còn một đứa đấy thôi Ra đấy làm gì Hết cái game rồi Trong bo là thắng rồi Trong bo là thắng rồi Thằng này chạy bo sao được Trong bo là thắng rồi Tuổi gì mà chạy bo Đấy açúcar